phần một là mã như mọi khi lý thuyết. Một nhỏ, quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác. Quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác. Chúng ta hôm nay sẽ xem với hai tam giác bất kỳ như này. Thầy sẽ đo độ dài cạnh, đo độ dài góc. Xem nó có quan hệ gì không các con nhé. Nhìn đây, các con Hôm nay thầy sẽ dùng hai công cụ đó là thước đo độ. Đây, thước độ này hơi xấu một tí và thước thẳng. Đầu tiên thầy sẽ dùng thước thẳng. Thầy đo cạnh AB trước. Đây, thầy đo cạnh AB. Thầy đo cạnh trước nhá, thầy đo cạnh AB này. Thầy sẽ đo cạnh AC. Rồi so sánh với nhau, so sánh AB AC trước. Đây, thầy đo cạnh AB Thì đo được 27 cm. Cạnh AC thì đo được 37 cm. Có nghĩa là thầy có AB bé hơn AC. Được chưa? 27 đến 37 rồi đúng không? Và bây giờ các con nhìn này. Cạnh AB này đối diện với cạnh AB là góc C